là nhiều luôn bổ thận tráng dương tăng cường sinh lý thần kinh suy nhược ngâm ờ, uống rượu này thìa canh này à, kim tiền thảo này có đầy đủ hết dây thìa canh này không thiếu gì luôn mướp đắng rừng này rất là nhiều món hàng ờ, phong phong phú đấy cô bác anh chị nào mà quan tâm đến uh, sản phẩm nào muốn mua sản phẩm nào thì uh, liên hệ uh, cho Giang nhé để Giang uh, có thể ship lên cho mọi người chào cô chị chú bác anh chị và tất cả mọi người đã quay trở lại kênh Sàn Dường Giang TV em già xin chào cô dì chú bác ạ à, kính chào uh, quý vị khán giả trên kênh anh Sa Trường Giang ạ à, mình là trai bản à, Hiện tại thì à, Giang đang có mặt tại khu vực à, quốc lộ 34 à, Con đường này sẽ chạy sang Bắc Mê Và có một con đường bê tông nhỏ nhỏ này sẽ chạy vào bên à, khu vực nhà em Bí Thư Già thì, à, Trong suốt một quá trình khá là dài thì Giang có lên Mè Vạc, Mè Vạc tỉnh Hà Giang này Có vào chia sẻ à, thôn Ha Cá là thôn của em Bí Thư Già Cũng nhận được rất là nhiều sự quan tâm của các nhà hảo tâm trong ngoài nước cũng như là quý tính khán giả trên kênh của Sao Trường Giang thì sau một quá trình à, làm ở trên này thì do gia đình có việc bố mẹ Giang ốm ấy, mẹ Giang ốm nên là răng phải về và toàn bộ là răng giao cho em em Ngọc thì căn nhà em bây già đã xong và quá trình đó thì cũng nhận được rất là nhiều cái sự đóng góp của mọi người là Giang nên quay lại để giúp đỡ bà con ở trên này và cũng mong muốn là em già sẽ đồng hành với Giang và Giang cũng có chia sẻ với mọi người là trong thời gian tới thì em già sẽ cố gắng là thu xếp đi làm với Giang nhất là một là em già sẽ dẫn chương trình hai là sẽ cùng Giang và Giang cũng đã đưa em già cũng như là anh Sơn về quê để à, thăm bố mẹ Giang và thăm quê hương Giang và cũng đã có một số trải nghiệm về văn hóa ẩm thực của người đồng bào Thái tuy rằng là chưa được nhiều đúng không Giang? Vâng. Và Giang có về quê thì cũng theo yêu cầu của khán giả là nên bán mật ong và các đồ hải sản đấy ở trên Tây Bắc để cho mọi người có thể là có uh, thêm cái thu nhập để Giang có thể là chi trả cái tiền xăng ăn ở đi lại cho uh, anh em và lên cùng Giang hôm nay tiếp tục lên Hà Giang làm thì có em ờ, trai bản là em Tinh thì cũng mong muốn là lên trên này để đi đồng hành à, với mọi người và chia sẻ những hoàn cảnh gia đình khó khăn thì trong thời gian mà Giang có đăng tải clip lên thì có nhận được rất là nhiều sự hỗ trợ à, của ừ, mọi người là ủng hộ cho kênh mua mật ong à, nhất có cô Lan dưới Hà Nội và em già cũng đã trực tiếp xuống và anh Sơn nữa cũng là mạnh thường quân hai là cũng có cô ở bên Canada và chị Cẩm Phấn ở trong Đà Lạt cũng như là cô Thái Hà Đông cũng là một mạnh thường quân để ủng hộ kênh và một số cô cũng đã liên lạc cho Giang về cái sản phẩm hỏi Giang là như thế nào và giá cả thì à, mong rằng trong thời gian tới nữa thì à, mọi người hãy ủng hộ cho mấy anh em để anh em có thêm nhiều động lực đi à, giúp đỡ bà con khó khăn và hôm nay thì Giang sẽ cùng em già vào nhà gia đình nhà em Co có hai con mà mẹ bỏ đi Trung Quốc 9 ờ, năm nay không về ấy, thì à, Giang có cùng em già em hôm đấy em già và chia sẻ vâng. thì à, thật sự là Giang lại không không vào được thì à, có nhận được cái sự hỗ trợ của chú Điền Vũ này đấy là của cô Thái Hà Đông thì mới gửi cho Giang là 500 đồng và một cô ở bên Canada là cô Phạm là mong muốn ủng hộ cho gia đình là một triệu rưỡi nhưng mà Giang lại chưa nhận được tiền của cô ở bên Canada cô Phạm thì à, em già đã mua những cái gì mà dụng cụ đồ ăn thực phẩm để cứu đói cho ba bố con đã thì cái số tiền mà em già mà hôm với cộng là mọi người xem là hơi nhầm một chút là đúng là dư là còn 2 triệu 855 nghìn nhưng mà em già lại bảo 2 triệu 955 nghìn đúng không? <laughs> Nên là Giang lại đính chính lại cho mọi người cũng biết Còn về cái số tiền của nhóm ở bên Canada cô Thiên Ngọc Lạc Nguyễn Thiện đó Thì à, có triệu 7 và cũng mua là một bao gạo với cháu sinh cháu dợ Thì à, hơi nhầm một chút là các cô à, mình nhắn tin cho Giang nhưng mà cái số tiền đó thì đúng như các cô bảo là dành cho 500 nghìn là để à, anh em ở trong tem là có tiền xăng đi lại nhưng mà Giang lại ấy cho toàn bộ là của người bà con nghèo đấy nên khi nay mang Giang đính chính lại để cho à, cô ba anh chị là một người trên kênh là à, nắm rõ hơn à, hôm nay thì à, mình vào đây là mình sẽ vào nhà em cơ là để xem lại hoàn cảnh và có thể mình sẽ vào trong đó mùng một chút thức ăn trong đó để cho gia đình thời gian tới để gia đình có thêm cái uh, nguồn thực phẩm ở trong mùa giá hạt này xin mời cô bác anh chị và tất cả mọi người cùng đồng hành với à, Giang và em già cũng như là em trên bản ở trong nhà em cơ nhé cái này là gì đấy à không đậu bán này là bà, bà con thích ăn hả dạ? Vâng. Cái này ăn ngon mà. Cái này bao tiền một cân nhỉ? 65 nghìn một cân 65 à? Đấy, lấy khoảng bao nhiêu 3 cân đi Lấy cho em 3 cân này. Đây thì à, vào đây thì à, mua ít cá thì em già và gia đình à, bà con hơn mồng trên này thì ăn cá Cái gạo là không biết là còn hay không thì vào trong đó thì Giang sẽ xem Hai là cái hoàn cảnh em đi Thư Giào chia sẻ thì Giang cũng chưa nắm rõ được như thế nào, cụ thể làm sao ấy. Lần đầu tiên thì Giang sẽ vào để hỏi thăm gia đình và mọi chi tiết mua sắm này thì à, số tiền dư hoặc là của các nhà hảo tâm thì Giang sẽ ghi lên trên màn hình để cho mọi người dễ theo dõi nhé 65 nghìn một cân nào à, đưa cho bí thư già một cái ba lô y hệt như này nhưng mà màu đen để cho em đựng đồ đi làm nhưng có trình đi làm nữa đẹp video hôm trước mà em già có giới thiệu cho phố Ai Chi mọi người biết là con con đường chạy vào nhà em uh, co để ờ, mình chạy qua cái uh, xã Niêm uh, Sơn ở Niêm Tòng chạy uh, xã Niêm Tòng thuộc xã Niêm Tòng thôn này là thôn uh, Pópị A thuộc uh, xã Niêm Tòng trên miền Bắc tỉnh Hà Giang thì con đường uh, chạy uh, đi vào Nhà em à, co này thì cũng à, khá là đơn giản thôi Người cứ chạy theo quốc lộ 34 này Xã Nhân Tổng sau đó thì có một đường rẽ tay trái Lên Ủy Ban Và vào vô trên này thì à, còn một phố cái thôn xóm ở trên này Đó mình rẽ vào cái đường đất này hiện tại thì không biết là em có có nhà không ra em đi thi vào trong đó để thăm gia đình và trên kênh của Giang ấy thì à, cũng à, có một số cô bác anh chị là comment ở phía dưới và có một lần à, em già vào là ban đêm để mà cứu trợ gia đình ấy thì cái đèn năng lượng đó bóng đèn năng lượng đó thì ở bên kênh AG của các mạnh quân hỗ trợ nhưng mà AG thì lại không biết mọi người chưa xem kỹ cái video đó thì em già là người đồng bào hâm mông ấy thì uh, có hỏi em kho và phiên dịch lại y hệt là cái này nó mượn sau đó em già mới nói ở trên kênh là gia đình là mang đi trả rồi nhưng mà cô bác là không hiểu là lại bảo là cái này là em già nói không chính xác vì thứ nhất là tiếng hơ mông thì uh, giang không thể thành bằng uh, đồng bào được còn nếu mà giang là người đồng bào hơ mông thì nó thật với uh, cô bác anh chị thì uh, nó lại khác nên là mọi người có uh, thắc mắc gì hay như thế nào đó mà bảo em già phiên dịch sai thì đó là cái điều rất là sai sót nếu mà cô anh chị nào mà xem lại hoặc là em giờ có xem lại kênh thì à, uh, video của Giang thì mọi người thấy à, trước khi mọi người nói phải nghe kỹ và hoàn tất kỹ tại vì cái vấn đề này nó rất là nhạy cảm hai thì là chú Điền Vũ có nhắn tin uh, cho Giang và đúng là kênh giờ hỗ trợ nhưng mà Giang cũng bảo là em già phiên dịch lại y hệt những cái lời nói của em co thôi đã, ờ, đã, đã nói cho em già biết là như vậy bởi vì cái hôm đấy là em cũng phiên dịch ờ, đúng ờ, ba bố con nó nói như vậy nó như nào thì em phiên dịch như thế đấy thôi ờ à, nhưng mà không sao đấy thì giang đính chính lại để cho uh, cô ba anh chị và mọi người là hiểu rõ hơn không biết là gia đình con nhà không Ồ, chắc có đây không Ồ, chú chào hai cháu nhá Chào nhà, nhà. nhà đây đây ô chào chị nhá ô chào ờ, anh nhá ờ, chào bác đang nhìn đấy cô à đây là đang đây à, đây là Sao hết chị vào nhà vào nhà chơi đi anh chị vào nhà chơi đây là hàng xóm đấy qua già hỏi xem là không phải hàng xóm này à, là cái tí à này là cái tí là sửa cái tí là cái gì cái tí mọi người đến đây là có việc gì không không có gì à, gì nhà phao đâu nhà phao đâu à, phao trong gia đình à thế trước vào nhà em co đây cho mọi người xem căn nhà một chút đây phía bên này thì mọi người này đây là căn nhà em em co xa xa quay rộng hơn một chút mọi người biết thì à, giang cũng uh, vào lần đầu để à, cho mọi người biết trước con già là đi là chia sẻ thì nhà em co là như là quay hết bằng bạt bằng nơi thì như là, là bằng danh rất là nguy hiểm nhưng mà biết rồi nếu mà vào cái mùa hanh khô và các cháu nhỏ thì nếu mà đun bếp ở trong này rất là dễ cháy hôm nay của em to ở nhà nữa không bác chơi em ra hỏi em già ấy thì mới bảo các bác rồi đến, đến thăm chơi đúng không à. bây giờ mình vào bên trong nhà này. chào hai con nhá đầu là ấy là đang làm gì mới là các bác đến chơi à rồi ờ, anh gửi cho cá cá này à, con trẻ tao đặt này này để ờ, uh, dạ. gia đình nhau ăn nhá. Ừ. Ờ. Thấy rồi. À. Thấy rồi. Chào đây vâng. à, cái hai con uh, anh nhỉ à hôm nay bảo uh, mình mua mới về rồi không thấy mình ra tin là do khán giả cho nè là chú dưa mà à dưa thế ghế này mình cũng mua vào đúng không cái tờ rau thì do ló là dưa ló là thế là mình mình mua vào cho con ừ. à không à. Ờ. ghế ngồi cho nên là rồi rồi ngồi lên được ngồi lên được em mình à, em mình mua về cho ba bố con để có ừ. ghế ngồi khi mà khách đến à nó hôm nay quá chị à nửa tết là tôi sửa nên nó tôi là mùa tết rồi mà ờ mùa tết rồi à anh em sáu là đi làm à, nương về à, thế là tiện là vào thăm à, ba bố con ừ thế ờ, thời gian mà mà ấy là khỏi ốm cho đỡ ốm ờ, ờ, à? chưa mệt chưa có dòng to à dòng hủ to ừ, dòng hủ ấy chỉ mò ấy lò suốt cả rồng á rồng ừ, ạ ờ à vừa rồi thì à, cũng à, uống thuốc của anh mình mua vào thì cũng đỡ nhiều à hôm trước là một mà có một cái video mà em già có bà hỏi thăm ấy anh em bị ốm ở giường và lại cũng có mà em minh em ngọc mà minh tv đó có vào thì cũng chia sẻ mọi người cho cũng biết rồi thì ờ, may quá anh co là cũng đã khỏi rồi co này thì là nhiều tuổi hơn em già co là sinh năm 86 nhưng lại lại ít tuổi hơn giang đấy thì trong gia đình thì ờ, em vào thăm co đây thôi thì ờ, cũng chia sẻ với mọi người hoàn cảnh gia đình của nhà em co Người là biết được một căn nhà cũng khá là nhỏ khoảng chừng dưới là 16 mét vuông thôi 16 đến 17 đến 20 mét vuông rất là nhỏ trong gia đình thì ta thấy là cũng không có gì cả ngoài hai cái dương hai cháu thì không được đi học từ nhỏ cũng có giấy khai sinh luôn nhưng trước già có chia sẻ với giang rất là tiếc và buồn cho hai, hai cháu nhỏ bởi vì tương lai của cháu nó rất là dài mấy ông co thì là vợ bỏ đi trung quốc mất uh, ờ, 10 năm nữa cơ uh, ờ, 9 năm nhỉ 9 năm 9 năm không về nhỉ đấy vợ thì bỏ đi trung quốc là 9 năm nay không về rồi là ba bố con là nương tựa giúp đỡ lẫn nhau thôi cái cảnh cảnh là cảnh là chống nuôi con mà đang rất là hiểu nhưng mà đặt được tương tự của anh con này thì chỉ biết là động viên thôi thì à, cũng nhận được sự à, quan tâm của mọi người ấy. các cô các bạn anh chị à, mong muốn là giúp đỡ cho gia đình anh co nhất là mình chỉ cái thời gian này giáp hạt ấy những sự cứu đói của chú Điền Vũ này cũng gửi cho kênh là 4 triệu à, cũng mua đồ sắm cho anh con gạo sau đó thì đang nhận được của cô Thái ở Hà Đông là 500 ngàn và tiếp theo là đang nhận được của cô à, Phạm ở bên Canada là mong muốn gửi gia đình là một triệu rưỡi và muốn làm cái gì đó cho gia đình làm, làm lại cái nhà ấy nhưng mà số tiền đó thì Giang chưa nhận được khi mà nhận được thì Giang mới có thể thông báo cho mình biết được còn số tiền mua là Giang mua thì à, khá với gia đình đấy cô đấy bảo là, là hỏi trước là mình là, là em muốn đi làm thêm mà hay là muốn làm thuê à gió ở đấy là mùa con mùa mà cũng dạ có mùa mà con cái cái cho bằng nhớ chơi có thì hải cho tài lên mùa lắm ờ à, hôm trước bảo đi làm đi làm mà mắn đấy mùa rồi cái mũ con đạt này bát giàn bát giàn hả ừ. hôm trước bảo à, đi cùng anh em đi làm dưới bát giàn đi công ty nhưng mà do là hai đứa cháu ờ, vẫn ờ, không không ở nhà không yên tâm ấy bởi vì mỗi nhà một nơi ở trong này anh em đây cũng có không biết gửi gán con ờ, cho à, hộ gia đình nào à, trong ấy đấy bởi vì hai đứa ở trong một cái căn nhà ban ngày không sao nhưng buổi tối không à, hai anh em không sợ ấy đấy. con là muốn sang bắc giang làm vâng. nhưng mà còn đi cùng ai ông ờ, ăn đó thì mò đó tôi chỉ lẩu thì đó tôi y sau đó muốn tôi mà đâu nó nó chỉ có nó chỉ có kê ờ. ờ, mà nếu là mà nó cũng hả mù u bao đủ bao kê mình thì mà nó cũng mù mù đầu u tôi sẽ tôi giao được tôi tạt mà nếu mà nó mù nó nó mù nó chỉ là u chỉ mù cái tàu nhau họ chơi con cái tàu mù là chỉ tàu nhau chơi đó mà tê chỉ tê mù chỉ tê mà là tê 찌찌 어 nó mà tụi mình được có hai cái u nên một chị tê là chị trẻ cao mà nhớ là chỉ tao trái chỉ nhỏ thì ờ ừ, mà chỉ tao đùa thế này u chơi sao sao thì mình đâu chơi chỉ lại ờ chơi chỉ mình là mù lại ờ. Ừ. ờ anh co cũng nói bảo là à, mấy ông trước thì à, đi cùng mà xác định là đi cùng anh em hàng xóm ở trong thôn à. đấy là đi cùng nhau nhưng mà hai đứa con lại bảo là bảo với à, bố là hai đứa ở nhà thì à, không biết làm gì và cũng không có cái để ăn à, nhiều khi đi ở nhờ hàng xóm thì người ta người thương thì cho ăn người không thương thì à, đuổi ra ra ngoài ấy ừ. anh co không yên tâm cho nên mới bảo là thôi anh em cứ đi anh co không à. đi nữa ừ, Hai thì, mà chị ừ, mùa à? Ừ, mùa à, mùa ừ. xuống nó tại chả tôi chú ấy con mình đó Ở chú ấy khó là ừ. gạo vẫn còn một chút anh à vâng thì như nãy em là đang có hỏi là ý định của em con là muốn sang bên Bắc Giang để làm ờ, cô anh chị ạ nhưng mà do thương hai cháu nhỏ này, hiện tại là không có mẹ với lại không có người chăm sóc và trong thời gian rất là khó cho em em con thế là co là không quyết định đi nữa nếu là bỏ vâng. kết định chỉ một kẻ chỉ một ờ, ờ. Vâng, nên là hết là mỗi chỉ một rồi ờ, quyết định là không đi nữa để ở nhà trông chờ hai đứa con luôn bởi vì cái nhà lá danh thưa anh là cái nhà lá danh này anh con nó cũng đúng ừ. nhớ đâu mà hai đứa nấu cơm ấy để lửa to quá xong là cháy nhà thì tội ừ. thì thật sự là là anh con nghĩ được như thế là quá tốt rồi thật sự là hôm nãy thì à, giang có hỏi em co À, thì à, ờ, cô anh chị biết rồi thì em là nói lại là muốn đi làm ở Bắc Giang cùng anh em thôn xóm để có thêm thu nhập giúp đỡ cho gia đình hai, hai cháu nhỏ nhưng vì thương hai cháu nhỏ nên là em có quyết định là không không đi nữa và thật sự rất là khó khăn vì cái cảnh là chống nuôi con là nếu như nhỡ bỏ đi mà để hai cháu ở nhà và có vấn đề xảy ra thì người bố rất là lo không thể yên tâm được là có người mẹ hoặc là ai là còn đỡ nhưng là không có em rất là hiểu và em cũng mong muốn là đi làm thì à, để có thêm thu nhập đấy làm quanh đây thì à, cũng có có có không có việc làm đúng không nhỉ vâng được hỏi em nữa ờ nhớ phải đi chúng mua lửa chị ôn à mua chị ôn này là à, lần tiên thuộc bóc cửa thế này chúng mua lần tiên này thế một chiếc tàn mùa thế này chiếc tàn mùa thế mà chú chú mua này qua này ờ. ờ chú chú quá chị qua ở quanh ở trên này thì hầu như là bây giờ vung ngô thì người ta cũng vun xong rồi không ừ. có ai thuê mình làm nữa còn đi à, chặt củi đi bán thì à, hiện tại à, người dân không cho chặt củi đi chặt củi của nhà phòng hộ của người ta ấy vâng đấy rừng thì anh có cũng không có việc gì làm ở nhà chung hai đứa con thì đất đai không có này thức ăn không có thì anh có cũng lo mà là nếu mà được gửi gán con cái vào nhờ vào một cái gia đình nào đó thì anh có cũng muốn mà xác định anh đi làm để có thu nhờ gia đình cũng như là uh, ăn uống uh, cho gia đình để hai đứa đỡ phải khổ về quần áo mà không có chứ anh nên có mua để cho cả ba bố con uh, mỗi người được um, một bộ thôi à, <laughs> vâng, vâng. ừ. ừ. Đấy như em già cũng đã phân tích và cũng co rồi hỏi rất là khó khăn trong mùa này thứ hai là cái ngôi nhà này thì uh, như lúc trước mà đang hỏi em già và em co chia sẻ là cái khu vực đất này thì là em co là mượn của hàng xóm ở thôi không phải đất của mình thế là là đất của em đó ngày trước thì do là trước khi em mới lấy vợ thì mọi người biết được phải có một cái chút quà cho bên nhà gái nên là em đã bán đất bán trâu bán bò để đi lấy uh, vợ và thách cưới mà mà sau khi bán xong để lấy vợ về thì uh, không may cái uh, duyên phận duyên số của em đó là vợ bỏ đi khi mà cháu này được uh, mấy tháng tuổi này à, cháu này nhỉ Vâng, cháu gái ạ. Cháu gái thì được mấy tháng tuổi là mẹ bỏ đi Trung Quốc biển biệt từ đến 9 năm mà không liên lạc được. Và cũng không ai biết là hiện tại là mẹ cháu ở đâu. Thì theo Giang nghĩ là chắc có lẽ là mẹ cháu cũng đi lấy chồng ở bên đó đó thôi. Không, không không về không liên lạc được. Vâng. Mà từ đấy thì à, bố cháu lại cứ ở như vậy để nuôi hai hai cháu nhỏ này này. Nên cái hoàn cảnh của anh con khá là, là, là vất vả. Và cái cái đất uh, quanh đây thì không có vực chăn nuôi đúng không? Không. Người cho em chia sẻ Bởi vì uh, cái quanh đất này là uh, đất của nhà người ta, xong rồi người ta trồng ngô không cho mình uh, trồng kế vào ấy là mới không có không làm uh, chuồng trại để nuôi gà các kiểu. À. gia đình thật sự là cũng không không có vật nuôi gì luôn. <laughs> Đúng rồi, nên là vâng. vì không có đất nuôi ờ, để để mà nuôi con vật để phát triển kinh tế đấy, vâng. nên là rất là khó. Cái vâng. đất này đất mượn mà, ờ, vâng. không có anh chị ạ người vâng. dân cũng rất là hiểu thì uh, trong căn nhà thì cũng uh, đi uh, xem là quay cho mọi người qua một loạt để xem biết gia đình hoàn cảnh co còn đợt trước mà em già đã chia sẻ rất là nhiều về hoàn cảnh em co được hai cháu nhỏ vâng. hôm nay là chú là không mua kẹo vào rồi còn nó tha là không mang vào rồi tí chủ gửi cho vài đồng nhé vài đồng đi mua kẹo nhé hai hai hai con nhé em gì ấy lò chỉ cho cho tha lò lại à. em à, gì mà mới có tiền mẹ con ấy một cho tha nữa này cố gắng nghe lời bố nhà ông ờ, mọi người nhá à, ờ, ở nhà chăm chỉ ờ, giúp bố ấy học thì bây giờ không không không học được nữa rồi không ai nhận vào học nữa ừ. tại vì là giấy khai sinh không có đúng ừ. anh chị ạ rất là khó quá tuổi học rồi anh đấy không không thể ấy được nữa cháu cháu gái sinh gái luôn bây giờ duyên có hai nhớ mẹ không à, có hai nhớ mẹ không hai cháu nếp nếp buồn cho nè hả <laughs> bảo là nhớ nhưng mà không bây giờ không biết mặt bố mẹ như thế Đúng vâng. nào rồi. nữa rồi bây giờ cháu gái là ừ. không biết nữa này <coughs> Vâng. không không biết mặt mẹ chỉ biết uh, mặt bố thôi vâng rồi mình uh, trước mua áo vào đâu con áo mua áo trộn giàu dạ, dạ, mẹ mình mình vô trò đó này phải này đi tụi ta chấm luôn dễ chút một đoạn à, à vâng. thế nào con hiểu à đẹp đấy áo đẹp đấy chỉ đây là là mua cho, cho cô tức là của cụ bác đẹp đấy nhờ co mặc vừa đấy vâng. con ờ, cao mà đấy sau khi cháu trai mặc vào cái nhìn ờ, đẹp trai hẳn lên nhỉ ôi ôi mặc lệch rồi ôi rồi ơi này cái cúc lệch rồi chuyển như cho mà ừ, ừ, nó bị lệch rồi tốt đấy à đấy cháu gái xinh cực ờ, luôn mà cài cài nó mới chuẩn ra nó đúng rồi đúng rồi đấy mày ra dáng đàn ông nhờ đẹp trai rồi vâng cài lại cho chú xem nào cho mọi người xem nào đấy đây là cháu gái cháu gái này giang con nghe qua thì là cháu ờ, tên là phứ nhỉ nhà con tên phứ nhỉ à, lía lía lía nhỉ lía đây là con trai là phứ không phứ. Ừ. ừ. phứ và lía lía này chú cứ tưởng là cô ờ, trưởng thôn ở bên ờ, cái gì thôn mình trước thôn là... trùng dưới ở thôn trùng dưới cô cô lía chị em lía là là là trưởng thôn đấy mọi người ạ tức là con gái trưởng thôn ở bên uh, thôn um, quên mất rồi uh, trùng dưới gì mình là bà vâng, trùng dưới anh vâng. thế thì mấy giang có bảo hai cháu mặc thử ra cho uh, giang xem và mọi người xem thì của, của em minh khá là đẹp và vâng. hợp thì có thích không à, hai cháu thích không thích kinh nhỉ có nhà rau hả à. Ờ. này chú có vào không không mua kẹo cho hai con rồi thì ờ, gửi cho hai ờ, cháu là tí nữa mua kẹo nhá cho anh cả cầm nhá đi mua nó tha nhá à, cái gì đó ăn nhá đấy chỉ mua tha nó nhá à, đây cầm lấy anh cả cầm lấy nhá thì uh, hôm nay thì uh, ra vào đây thì uh, nay có mua các khô vào thì mua hết 195 ngàn Đấy, số tiền này thì uh, Giang sẽ để ở trên kênh thì hôm trước mà còn dư của số điểm vũ là 2 triệu 855 ngàn thì em già có khi khai nó hơi nhầm một chút là 290 2 triệu 955 là mua này là hết uh, ờ, 195 là cá khô là đang đưa cháu là 50 nghìn để hai cháu có thể mua gì ăn đó theo thích của cháu ấy cháu cũng không, không mua kẹo vì cháu cũng lớn không biết là ăn cái gì thì để cháu cũng được và sau đó còn số tiền thừa còn lại thì Giang sẽ ghi ở trên kênh để ờ, cho cô bà chị cùng theo dõi nó dễ hơn thì trong thời gian tới thì ờ, Giang cũng rất là hy vọng là các anh chị hãy à, lan tỏa sự yêu thương chia sẻ à, những hoàn cảnh gia đình của em co và hai cháu thứ và cháu lía để mọi người biết đến nhiều hơn có thể là giúp đỡ gia đình mong muốn ước mơ của em con mà được trước em già có hỏi là một cái căn nhà nó nho nhỏ để có thể là chỗ trú nắng trú mưa trời nắng che mưa nó tốt hơn trong căn nhà của nhà em co thì nó hơi chật hẹp một chút thì Giang cũng ờ, nói rằng là trong căn nhà của em con là nó chỉ rơi vào chiều giờ này thì Giang nghĩ nó khoảng là 5 mét 5 mét với 4 5 4 20 được 20 mét vuông đấy giờ khu vực này thì là khu bếp của nhà em em co thôi trước mà em già có bảo mọi người biết là cái khu bếp là rất là nguy hiểm à, cái cái nồi này hôm trước là em già mua vào đấy. Vâng, cái nồi nồi là, là không ờ, không để mà không không cái chỗ để nấu cơm nên gia đình vẫn ăn mèn mén đấy mọi người có thể để ý đây đây là cái món của món mèn mén thì uh, dưới xuôi mọi người có thể nói là ngô xay ra thì mình sẽ xấy lên là gọi là mềm mén ở trên này và bà con ăn à, những cái này nó sẽ à, quen rất là lâu rồi nhưng mà bác là ăn không quen thì rất là khó ăn nó khô mà chảo à, bác bố con ấy hôm qua nấu cơm à ừ. ăn à hỏi nó phải không ừ, món ấy nó bỏ à, à, kia Ờ, sắn đây ở à, sắn đây đấy chỉ ăn rau nó rau cải đó với là mèn mén thôi dạ, không có thức ăn còn là ờ, bên này là định không có chỗ để đựng như là để ở dưới này rất là bẩn là dạ. có thể nhắc nhở em co là là uh, dọn cho nó sạch Vâng. Tuy là mình nhà nó bé thật nhưng mà dọn cho nó sạch Vâng. Ừ. Ờ, trong thế cỏ đồ đài nhá hả? Ừ. Thế đồ đài thế. Ờ, YouTube có đồ đài cái gì? chuẩn bị tới dọc tới giờ tôi cho sẽ sẵn phát rồi cho sáu rồi à, bắt đầu hôm trước mà anh nhìn mua vào ấy thì em làm mua vào ấy thì anh có để dưới nền để không có chỗ để em phải để à. trên à bắt đũa ừ. bắt đũa là là bắt đũa tôi hơi mong nói là gì nhỉ đỉ à đỉ à đỉ thì cái bắt đũa là trước là anh già có mua để để cái này chứ không có chỗ để ấy. Vâng. Bây giờ mình mua cái giá mà cho em co để đựng bát đũa thì cũng rất là khó vì là mua về đây thì kê về đây nó cũng khá là bẩn căn nhà của em ấy nó không, không thể ấy được cái sinh hoạt ở trên này người đốt ở trên nó bổ hóng ở trên này khá là nhiều này và hai mình đốt ở trên này rất là cháy đâu có ba anh chị ạ tại vì cái này là danh nên mình có thể đứng trong cái này chút căn nhà nó hơi chật đây mọi người đốt như này có thể cháy lúc nào không biết được mình không thể biết trước được á vâng. thứ nhất là cẩn tắc vô này là các cháu nhỏ ở nhà này nhớ mà thời tiết nắng mà nó không gió thì không sao nhưng khi nó gió có thể là cái ngọn lửa nó có thể bùng lên hoặc nó bắt vào những cái gì mà nó dễ cháy canh nào cũng rất là cháy nên là rất là nguy hiểm trong căn nhà trên này thì như đang có mà người trên không biết là còn cái em cuốn ngô hay là hết rồi đúng không con nhỉ Ừ. mỏ tà đó đúng, đúng, đúng, đúng, hết không có gì ừ. luôn không à. mà cầu trơn tỉ tiết tờ à. ừ. Đây ra là muối gì? Muối gì ngô đấy. Ngô. Mắm muối mì chính thì nó cũng, cũng gần hết rồi đúng không? Vâng. Đây căn nhà thì ờ, mỗi cái chỗ này buồng ngủ là co bảo co là cố gắng dọn nên không bây giờ đồ để đây thì nó cũng không biết đồ để đấy là cho có ờ, ít thạch thạch rồi mà. Mà cho mất cho chó rồi. Không còn chỗ để để ra cái gì chỗ để thứ nhất để ở dưới này thì ờ, nó rất là ẩm thấp. Vâng. Đấy, nhà để lên trên này thì nó lại là, là là là cái muốn rất là bừa bộn vâng. ra nhìn thì nói chung là mình rất là hiểu bà con này muốn để lên cao nó khô có thể để lên trên này được mà ý chả tài cho rồng nhé tài rồng cho cho ít bàn có thể để lên trên này được mà trên gáp đấy mở thế này này cho sau nó nó táo ờ, để trên gáp là ừ. chuột nó cắn à, vâng, vâng. À, con chuột nó cắn nữa vâng, vâng. rất là vâng. khó à, mua tài rồng nhé, ý chả mà mua tài rồng cho ờ, tí phải gấp để xếp gọn vào một ừ. chỗ ừ không để bừa bãi như thế này em cái thanh này không để ý là mọt hết rồi này vâng vâng cái thanh sập ờ, gỗ... lúc nào không biết đâu vâng vâng những thanh gỗ như thế này là mọt hết gì đây phải à, đóng hai à, gỗ thanh ngang đỡ đây này mọt hết ừ. Vâng. lỗ che một Dạ, nhưng lúc mà anh không ở đây thì bảo bảo co dọn dẹp đấy thôi. Vâng. Ừ ta tây phong là cho mình nhất chọn được rong chị à thọ thứ cho cho được bằng gai chả rồi thế nhá lấy ừ. củ không được để như thế đâu ừ. cứ uh, lấy ra ngoài khi nào đun bao nhiêu thì lấy bấy nhiêu về đấy không nên để trong nhà nhiều đâu nguy hiểm lắm cho cái mảng túi mà tôi còn cái chết cho nó gọn mà có ừ, những cái đồ này dễ bắt lửa mà nó còn dễ bắt lửa đó trâu đúng rồi sợ trẻ con ờ, sơ ý và vô tình nhà tầm thấy ờ, cái cảnh vâng. <laughs> gà trống nuôi con này các anh chị biết rồi rất là khó khăn Đấy, nói chung là một người đứng ở trong này khoảng tầm ba bốn người là đã cảm thấy là chật hết cả căn nhà rồi vâng. bên này thì kê một cái giường đấy bên này kê một cái giường nữa là hết, hết sạch hết, hết. chỗ, chỗ không còn à? cái gì nữa vâng thì à, đấy mọi người có thể à, đứng một cái là một hai ba ba bốn năm anh em đứng đã chật hết rồi bên này kê một cái giường bên này kê cái giường là coi như không còn chỗ nữa vâng. đấy nhiều lúc là đi thực tế này mình mới có thể là biết được cái cuộc sống của bà con ở trên này rất là vất vả đây là phía bên trong căn nhà của em coi chẳng có gì ngoài vài cái bát vài cái nồi cũng là mối mấy em già mua cho thì còn chẳng có gì cả vâng. ở trong này thức ăn thì không... chắc là cũng không có được may nó mình mua vào khô ở đây nước này đi sách sao không anh nước này ờ, sách xa anh bảo là sách bên kia đây đâu mù trời chảo phía thiệt vô tàu đây là ờ, xóm này nó ngủ á xóm bên này nó một cái mù mù cầu chi phía cầu chi phía đi 15 phút ừ. Để... về 15 phút đi 30 phút mới lấy được một uh, ờ, ca nước <laughs> mà không có thùng phi đề cơ ừ. chứ đừng đừng can một nữa. là vâng. cái bàn thờ của người đồng bào Hâm Mông không có chỗ treo rất là ấy vâng chật à cái đánh răng còn đầy đủ là phòng nước giặt giặt còn không hỏi con nó còn không phòng giặt đấy chua dạ. pha chua con chả chua chua, à thế mẹ à, à. đi ra ngoài xem cho mọi người cùng cùng xem qua một chút này còn như là qua của anh thịt gà <laughs> à cái đèn ăn đường đây đây ừ nó hỏi coi, à... coi cho đây xem nào thế lò, ô tô nào à anh hỏi cái đèn năng lượng này ờ, là hôm già và hỏi em là mượn hay là do nó ở tiệm cây này mà ô đi ờ, ừ, ô mùa tan là từ mít từ tí là hôm này bao này núi nữa ờ ở tiệm cây nó nó là gì rồi cô là gì tôi cua ờ mà dầu nó thì cây nó ừ lúa lúa tây vậy chứ cây cây lúa tay nó à do ó chỉ cho lúc nó chơi nó không phải cái hôm trước là cái hôm trước là cái đi mượn là một cái bóng thôi à. ờ một cái bóng thôi không phải cái đèn không phải cái đèn này không phải cái đèn này đúng không vâng vâng bộ này là ở ngoài à. ở ngoài để ở ngoài thôi là à. mình không biết là ông đi mượn ờ, một cái bóng to ấy bóng to khác về tháp tháp tháp ừ về tháp mà không phải tấm này Đấy mình tự bàn thì tôi quần đấy kệ không sao sao sao kệ đồng bào không mong mình không sách mà thế hỏi hỏi lại um, co là cái đèn này là của ai em hỏi là của ai mà lúc lúc này thì thì cô à chắc là của ai là gì tôi phụ là gì là gì bèn anh giờ rồi ờ cái a giờ cho à. là hôm đấy không lấy vào nhà à ờ cho nên là ở ờ, cái à, tấm à, pin ấy họ à, năng lượng ấy hết pin là không phát sáng được cho nên là đi mượn một cái bóng à, về thắp à, sáng à, cho nên mới... năng lượng nó không còn ừ, đấy là không để nhà năng lượng không để à. nhà à. đấy đấy thì may quá này vào đây thì lại thấy được cái ờ, điện năng lượng này thì giang cũng um, giải thích cho mọi người và đấy giang có hỏi em già là hỏi chính xác là ai đã tặng và ai đã cho thì là kênh Az là đã tặng thì còn là em a giờ mà có comment ở phía dưới cái video của giang nói là em già nó từ nó gọi là bố láo một chút thì giang không nói nhưng là giang cũng rất là thông cảm không sao cả nó cũng chỉ là một chút hiểu lầm nhưng mà lúc giang có vào đây giang đã giải thích rồi thì để giang vào trực tiếp ra là chủ kênh thì em già là đôi khi là em chỉ dịch lại những cái gì mà người đồng bào hơn mông nói còn tiếng hơn mông của giang người nói là đó là cái điểm yếu nhất của giang nhưng mà giang mới nói là em co đây là ba giờ em hai giờ là cũng có một cái kênh của vâng. các nhà hảo tâm nào thì giang không không biết và chú vâng. điền vũ là có nhắn tin cho giang bảo đó là của a giờ nhưng vì giang không vào cùng em già và em già chỉ biết phiên dịch lại cái bóng ấy thì hỏi mãi thì mới là cái bóng đấy là vợ Hồi trước là vợ lượng bóng à? tháng sáng mượn đúng không? Vâng, vâng. Cái đèn này nó do là cái năng lượng nó không không không không, không nạp đủ ấy. Vâng. Đấy, thì là hôm nay là ra mới thấy ở đây hóa ra là của em bao giờ là chính xác rồi nhé. Và cái này nó hết là giờ tặng lâu chưa em? Mua không tê liệu Một cô tàu mới chín tàu Ít tàu một hơn một tháng rồi Một tháng rồi Vâng à. Đấy thì uh, qua đây thì uh, thưa cô bác và anh chị là chớ hiểu nhầm Và cả uh, anh Nga giờ nữa Không phải là em già bố lão Mà là anh uh, co đi mượn một cái bóng đèn Thật sự là treo ở trong nhà thật Và cái hôm đấy là cái đèn năng lượng là uh, không đủ pin đấy không lấy vào nhà để thắp sáng đi mượn ờ, khác là đi giả rồi đúng không cái đèn vâng, đi giả đúng không mà lúc lúc giò cái nó sa mù đấy sa mù là ờ sa mù đấy ừ. mà lúc giò mà lúc cây thì đấy cây thì cây ờ, ờ. Đấy, em nghĩ là anh A giờ là cũng là người đồng bào ở trên này thì cũng có thể là hiểu được cái tiếng của uh, tiếng nói của anh Co thì mong ừ. anh A giờ là uh, hiểu cho anh em là có gì thì nó đấy ừ. chứ không có thì em già cũng không uh, phiên dịch cho quý bác cùng là nghe và chú nói còn vâng ờ, đấy thì em già cũng đã chia sẻ đôi khi là em già mình nói là có hơi bức xúc một chút nhưng mà Giang rất là hiểu nên Giang cũng động viên em đó cái gì cũng phải có cái nguyên nhân và lý do phải à, thực sự bình tĩnh đấy thứ nhất là mình là người đồng bào ở đây thứ hai là cái ngôn ngữ của người đồng bào thì mọi người nói chuyện với nhau mới hiểu được chứ còn Giang thì lại không vào và trực tiếp thì Giang bảo lần sau Giang sẽ vào để cho em già em với lại hai là em dơ và mọi người có xem được thì ờ, mọi người biết được vì sao là như vậy đó là cái bóng đèn này vẫn còn nguyên đó. Và hai là cái bóng trước em già vào có hỏi thì là đi mượn của hàng xóm thì nó cũng kiểu đèn năng lượng nó nhiều bóng trước vâng vâng, vâng đúng rồi ừ. thì là phía bên này phía đằng sau cái hiên nhà của, của em co để cho mọi người cùng theo dõi đây là căn nhà danh ờ, của anh chị nhé đây là danh thì lược. là rất là dễ cháy vâng còn uh, lên lên phía bên này thì để cho mình xem người ta lên trên này uh, để cho mình nhìn rõ hơn cái gì bật một phát là đi luôn dập được luôn riêng cái này nó không dập mà cái đất này thì giang nói ra là gia đình mà là đất mượn ở của người khác mình mượn người ta cho ở nhờ đấy nên là không phải là đất của em đó khi nào mà người ta cần lại đất nào có một cái đất giống như kiểu đuổi bộ con ra ngoài rất là khó khăn thêm một cái khó khăn nữa. cực kỳ còn nó chưa nói đến cái uh, ờ, miếng cơm miếng áo hàng ngày và các cháu nhỏ là ba bố con rất là nhiều cái khoảng chừng nó chỉ bé bé thôi hôm trước giang có hỏi ờ, bà em già và tìm hiểu thì cũng là cái ngôi nhà hàng xóm này này và đất của anh hàng xóm này cho mượn ba bố con ở nhờ vì là cái um, À, đám cưới của đồng bào trên này mà thách cưới đâm ra là ba bố con à, anh con bán bán đất đi bán bò đi để mà cưới vợ cưới được cô vợ ấy thì không ngờ là cưới về sau khi mà sinh cháu trai được uh, năm cho nó sinh tiếp cháu gái được mấy tháng tuổi thì à, bắt đầu mẹ cháu nó bỏ đi Trung Quốc mà điền Việt thì đấy không liên lạc được nãy thì à, Giang có vào để trao với con cá cho em co mua cho em ít và cũng ghi hình cho mình xem qua căn nhà mình cũng chẳng có gì cả ngoài uh, vài cái danh một danh và hai cái giường ở trong nhà và mấy bộ chăn quần áo và mấy cái ghế thôi <coughs> không có gì cả nên là em cũng muốn đi làm thuê nhưng mà lại thương hai con nhỏ không nữa là đành lòng nào đi làm thuê ngay đặt trường hợp Giang và à, và em co Giang cũng suy nghĩ như vậy thôi nhưng về cái kiến thức của người đồng bào Hơm mông thì mọi người biết rồi không được học được hành đi giang thì còn được học còn được uh, bố mẹ cho học còn có thể là tự lo tự lập được thứ nhất đi xuống làm cho người kinh ấy, người biết uh, đợt trước mà giang có um, một anh à, một em ở bên bên giang ấy thì không biết tiếng kinh còn bị xuống hà nội người ta lừa mà thì người đồng bào Hơm mông giang thấy là rất là thật thà người ta sống rất là chân chất nhưng mà không như đó làm thì đôi khi là mình gọi là bị bùng không trả người ta làm sức lực một ngày có thể được trăm rưỡi ờ, làm cả tháng không lại không trả tiền lại thế là coi như là làm không công đã khó khăn rồi mà lại còn rất là vất vả thế nên rằng vào đây để ờ, một là gửi cô em ấy một chút hai là cũng vào cùng em già để nói lại cái vấn đề mà cái bóng đèn năng lượng để cho cô ba chị không hiểu nhầm và Lan cũng mong muốn rằng mọi người hãy yêu thương và đồng hành cùng Giang với em già để có thể đến được à, với các à, đồng bào khó khăn ở trung vùng cao chia sẻ cũng như là tới các nhà hảo tâm đấy để mọi người có thể biết và giúp đỡ ở ờ, đây thì Giang cũng gửi cho em kho là 200 nghìn tiền mặt ờ, già bảo với em kho là tiền này để mua thức ăn cho các cháu nhỏ trong thời gian mà mình đang khó khăn ừ. à, có tiền thì mà ờ, muốn đó chỉ là tàu vua mình chỉ à, thu tàu ốt mình nhiều nhá ở thảo ước chỉ xanh tua chỉ thu tà ừ. mà bao nhiêu thu tàu nên không ừ. nhớ nhá không không được ờ, mua gì khác Ừ. không được ấy uh, hỗ trợ thì ít thôi nhá ừ. à, chỉ mua thức ăn cho hai con mình ấy nhá ừ. thì anh uh, đưa cho em tiền mặt để uh, mua thức ăn hàng ngày gạo thì vẫn là còn ờ, à, ờ. sắp xem là ừ, rồi nhá rồi, ờ, cố gắng nhá ừ. thế thì uh, cũng uh, số tiền này này cũng của các nhà hảo tâm thôi rất là thương ba bố con em cũng gửi lại một chút để bạn em già, bạn em co là thức ăn hàng ngày cho ba bố con Đấy, trong thời gian tới thì uh, nếu như có anh chị nào mà muốn ủng hộ giúp đỡ cho gia đình nhà em co thì có thể liên lạc uh, cho Giang em già và các sẽ cố gắng là giúp đỡ gia đình hay gì hai cái đó thực tế bây giờ thì à, gia đình đang là khó khăn đấy có lẽ là video của dàn kết thúc ở đây thôi thời lượng khá là dài rồi à, xin hẹn à, có ba anh chị và tất cả mọi người ở video sau nhé xin chào tạm biệt à, hẹn gặp lại tất cả mọi người